Đây bên này này, bộ lục cũng được. Dạ vâng ạ. Dạ vâng xin chào ờ, tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay thì ờ, tôi sẽ review cho tất cả anh chị và các bạn chi tiết của bộ thủy lực, bộ ép thủy lực của máy ép góc Sinsi và các ờ, máy ép góc là kỹ thuật số hiện đại mới nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Bình này thả cá à, đây anh chị và các bạn có thể thấy là thì đây được thiết kế là một bình dầu đựng à, dầu thủy lực với dung tích nó là 20 lít và cái này bộ này gọi là bộ ờ, bơm dầu này Đấy, hệ thống motor này motor để mà hút dầu đây là bộ ờ, bơm dầu để để đẩy bơm thủy lực để để ép ạ ép dao để, để ép hai con dao vào cũng như lưỡi gà lên à. Đấy. Một còn đây là các cái bộ đường ống dẫn dầu này Đấy. kia bộ màng nọc kìa màng nọc đây ạ ở trên này là các cái van à, hệ thống van thủy lực về trên này là cái đồng hồ đo áp suất và cũng như là hệ thống à, van thủy lực đấy thôi đấy à thôi, rồi ở cụm đấy à để anh chị và các bạn có thể là xem chi tiết này Đấy, đây là bộ ờ, áp van ờ, thì được này đồng hồ đo này áp suất này Đấy, chúng ta có thể xem chi tiết hơn mày nhấc ra đi còn đây là hệ thống motor này mày, mày... công suất là 2,2 kW motor rất là to anh chị và bạn ạ đấy Mai chúng tôi sẽ review cho anh chị và các bạn xem chi tiết để anh chị có thể là hiểu rõ hơn về uh, vấn đề hệ thống ép thủy lực như thế nào. Hệ thống ép cốc. Đang hiện tại đang có rất nhiều các bác uh, làm nhôm kính chưa hiểu rõ về các chi tiết cũng như là máy móc của con máy uh, cái cách hoạt động của con máy ép góc này như nào. Con này là bộ lão của máy ép góc luôn này anh em ạ. Đấy. Đây là bộ phận rất là quan trọng anh chị ạ. thường thì con này nó sẽ ờ, sử dụng cho hệ thống thủy lực như là máy ép góc thủy lực ờ, máy ờ, đột dập thủy lực đấy nó sẽ dùng cái bộ phận này và các nguyên nhân của con máy ép góc ấy, thường xảy ra những cái nguyên nhân là lưỡi gà không vào hoặc là ép dao không chặt đấy thì thường nó sẽ nằm ở những cái hệ thống van thủy lực này anh em ạ rồi những cái hệ thống van thủy lực này nó sẽ bị nó sẽ bị hỏng nó sẽ bị hỏng trong một thời gian quá trình chúng ta sử dụng nó sẽ bị hỏng hệ thống van thủy lực này Đấy. Đấy. hệ thống van thủy lực ở trong một thời gian sử dụng nó sẽ bị hỏng khi chúng ta bật lên thì hệ thống đèn báo nó sẽ báo ở tất cả bốn con à, van thủy lực này Đấy. khi chúng ta kiểm tra ép góc mà thấy dao không vào hoặc là lưỡi gà không lên hoặc là ép góc không không được chặt không được khít ấy thì chúng ta phải kiểm tra hệ thống bộ van thủy lực này nha anh em nhớ tháo ra không nhất thiết phải tháo như này nhưng mà chúng ta kiểm tra hệ thống điền sáng ở trên cơ quan để chúng ta phán đoán bệnh đấy <clears throat> những cái bộ phận này nó khá là quan trọng và nó hay bị chập chờn những bộ phận này thì anh em chúng ta lưu ý Đó, và thường xuyên chúng ta phải à, kiểm tra hệ thống nhớt thủy lực ở trong đây hệ thống nhớt thủy lực đây anh em có hiện tại là nhớt đang bị ra ngoài cho nên nó bị tụt xuống cái ở cái mức độ khá là thấp chúng ta lên để nhớt tầm khoảng 560 đấy để dùng vận hành máy nó khỏe hơn hai thuốc trên được này thì ép được tầm khoảng 7 à, đến 10 tấn lực ép là 7 đến 10 tấn anh em nhé đấy cái này thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái à, lực ép của nó tăng hoặc giảm theo tùy à, cái cái nhu cầu cũng như là cái cái lực ép của nó làm sao cho đảm bảo khi ép vào nó sẽ đủ cái lực để chúng ta vận hành còn đây thì anh chị và bạn có thể thấy là đây là máy ép góc CNC lập trình và vận hành trên cái bảng màn hình CNC này và đối với con máy CNC Factor này của chúng tôi thì sẽ lưu trữ được 30 à, cái mã nhôm cho anh chị và các bạn đấy hệ thống à, mặt à, miếng ờ, meca này rất là dày đảm bảo khi chúng ta hoạt động lâu ngày sẽ không bao giờ bị cong vinh đấy tất cả thiết bị của nó đều là thép trắng và mạ cà đấy sử dụng sau này chúng ta hãy bơm dầu vào đây này bơm dầu vào các này để đảm bảo uh, nó sẽ giảm cái độ ma sát và giảm cái tối thiểu về vấn đề là ma hao mòn của máy thiết bị để làm sao đảm bảo cho thiết bị là được uh, tốt nhất và tuổi thọ được cao nhất trong đấy cái túi thì đựng cái này nhỉ? Máy thì sẽ có hai cái giá đỡ, hai cái giá à. nâng để chúng ta nắp vào đây. Đấy, nếu như mà khi nào có chúng ta làm thì chúng ta hay nâng ra dựng lên, còn không làm nữa chúng ta hạ xuống để cho nó rất là gọn. Đây là cái bàn ép, bàn à, bàn đạp. Đấy. Dạ vâng, đấy là tôi cũng đã vừa review cho anh chị và các bạn tổng thể cũng như là chi tiết hệ thống à, hoạt động cách hoạt động của cái uh, con máy ép góc CNC này cũng như là các cái dòng máy ép góc dùng cho hệ thống uh, thủy lực hay là kể cả những cái con máy đồ dập thủy lực như thế này anh chị bạn có thể thấy đây Đấy. ngoài ra thì công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng hàng khác từ những dòng máy cắt nhôm hai đầu 05 06 07 08 hay là tất cả những dòng cao cấp hơn dòng CNC ép góc phay đố đồ dập phay khóa và tất cả những cái thiết bị của máy anh chị nào có nhu cầu ờ, hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline ở phía bên trên màn hình hoặc là đến một trong hai cơ sở khu vực phía Bắc đó là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được xem và test máy trực tiếp và một lần nữa thì ờ, xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn chúc cho tất cả anh chị và các bạn luôn có một sức khỏe dồi dào và nhận được những công trình phát triển trên những chặng đường công việc của mình xin chào và hẹn gặp lại